một trong những blogger có nhiều thông tin nội bộ chính trị Việt Nam, hiện đang sống ở Đức, cho rằng vụ bắt ông Đường Văn Thái là một động thái nhắm đến nhiều mục tiêu. Trong đó, lý do lớn nhất là ông Thái đã đưa ra nhiều thông tin được xem là mật, kể cả thông tin cá nhân liên quan đến các quan chức Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA. Ông Hiếu cho biết, theo những thông tin ông nhận được, thì ông Đường Văn Thái bị đánh thuốc mê nên chưa thể tỉnh lại bởi vậy, phía nhà chức trách Việt Nam không thể cung cấp hình ảnh cho báo chí Việt Nam một tấm ảnh nào khi đưa thông tin về vụ bắt giữ. Ông Hiếu đánh giá cái tội danh mà báo chí đưa tin thì ông Đường chỉ bị tạm giữ trong vòng 12 tiếng và bị phạt từ 3 tới 5 triệu đồng thôi, chứ không được quyền giam giữ ông ấy. VOA dẫn nguồn tin ẩn danh am tường từ Hà Nội cho biết ông Đường Văn Thái đã bị công an Việt Nam bắt, đưa qua đường Lào. Nguyên nhân ông bị bắt là do những thông tin mà ông có được từ bè nhóm cấp cao mớm cho để phục vụ cho việc đấu đá nội bộ. Tuy nhiên, VOA không thể kiểm chứng tính xác thực của thông tin này. Luật sư Nguyễn Văn Đài, một luật sư nhân quyền tị nạn chính trị tại Đức, hôm 19 tháng 4 kêu gọi Quý vị nào ở Việt Nam đã từng cung cấp thông tin tài liệu cho Đường Văn Thái thì hãy nhanh chóng rời khỏi Việt Nam và ông sẽ tư vấn hỗ trợ nếu cần vì Đường Văn Thái chắc chắn sẽ khai ra quý vị. Theo VOA, cả ông Hiếu và luật sư Đài đều khẳng định vụ bắt cóc ông Thái có sự hợp tác giúp đỡ từ cảnh sát Thái Lan để tránh rắc rối trên đường đưa ông Thái về Việt Nam. Hai ông đưa ra bằng chứng về sự hợp tác này trong vụ bắt ông Trương Duy Nhất. Lúc đó, Việt Nam bỏ tiền nhờ Thái Lan bắt, bắt xong thì đưa ra ngoại ô giao cho Việt Nam và Việt Nam đưa về. Về khía cạnh pháp lý, luật sư Đài phân tích với VOA rằng Việc bắt giữ ông Thái nếu thực hiện theo con đường hợp tác chính thức sẽ rất khó vì ông Thái đã được cao ủy Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan cấp cho quy chế tị nạn. Hình ảnh blogger Đường Văn Thái, người mới bị an ninh Việt Nam bắt cóc. VOA cho biết trước khi bị bắt cóc vào ngày 13 tháng 4, ông Đường Văn Thái đã được cao ủy Liên Hiệp Quốc phỏng vấn và đồng ý cho đi tị nạn ở một quốc gia phương Tây. Cả luật sư Đại và ông Hiếu cũng đều nhận xét với VOA rằng việc chuẩn bị để bắt ông Thái đã diễn ra ít nhất là hơn 10 ngày trước. Ngày ông Thái mất tích, mật vụ Việt Nam đã hẹn ông Thái để đưa chút quà. Điểm hẹn được cho biết là khu trung tâm mua sắm ngoài trời Asia Tech The Riverfront ở Bangkok, Thái Lan. Ông Thái không nghi ngờ gì và khi đi thì tâm trạng rất vui vẻ. Ông Đại cho VOA biết ngay bản thân ông đang cư trú ở Đức Kể từ khi vụ bắt cóc của ông Đường Văn Thái, ông Đài đã nhận được hàng trăm tin nhắn đe dọa từ Việt Nam cho rằng hết Đường Văn Thái rồi sẽ tới Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Bùi Thanh Hiếu. Thậm chí luật sư Đài nói với VOA rằng ông đã nhận được tin nhắn cảnh báo ẩn danh từ Việt Nam về việc an ninh Việt Nam sẽ bắt ông Thái từ ngày 16 tháng 2. Người nhắn tin nhờ luật sư Đài cảnh báo với ông Thái nhưng do lúc đó luật sư Đại không tin và không có giao tiếp trực tiếp với ông Thái nên quên đi. Cho đến khi xảy ra vụ bắt cóc thì luật sư mới kiểm tra lại tin nhắn. Điều đáng nói là Việt Nam chọn thời điểm bắt cóc ông Thái ngay ngày Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Việt Nam 14 tháng 4. Trong chuyến đi này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh đến việc tôn trọng nhân quyền khi ông gặp người đồng cấp Việt Nam là Bùi Thanh Sơn Ông Bùi Thanh Hiếu nhận xét với VOA rằng họ bắt cũng là để trả lời cho ông Ngoại trưởng Mỹ. Ông nói về vấn đề nhân quyền nên họ nói luôn kiểu như đây là vấn đề nội bộ, đừng có mà can thiệp vào. Tao bắt luôn cho mày xem, bắt luôn thằng sắp sửa được đi cho mày xem. Hôm 18 tháng 4, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CBJ có trụ sở tại Mỹ cũng kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Đường Văn Thái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 AFA tiếng Việt hôm 19 tháng 4 đưa tin về người Việt tị nạn biểu tình tại Bangkok để phản đối bắt cóc blogger Đường Văn Thái. Vụ biểu tình này diễn ra do có sự lo ngại về tình trạng an toàn của người tị nạn tại Thái Lan sau khi blogger Đường Văn Thái nghi bị bắt cóc. Hơn 300 người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan đã ký tên khẩn cầu quốc tế sớm định cư người tị nạn. Hình ảnh bài trên AFA. AFA cho hay sáng ngày 19 tháng 4 khoảng 40 người tị nạn tập trung trước văn phòng cao ủy về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc UNHCR tại Bangkok để phản đối việc bắt giữ ông Đường Văn Thái cũng như yêu cầu UNHCR đưa ra biện pháp bảo vệ hiệu quả và sớm định cư những người đã có quy chế tị nạn. Người biểu tình mang theo hai biểu ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Anh với nội dung phản đối nhà cầm quyền bắt cóc người tị nạn và SOS người tị nạn Việt Nam tại Thái Lan đang gặp nguy hiểm. AFA dẫn lời ông Nguyễn Văn Tráng, một người từng nhiều lần bị nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa kêu gọi đầu thú khi đang tị nạn chính trị tại Thái Lan. Rõ ràng vụ bắt cóc ông Đường Văn Thái ở một quốc gia có chủ quyền cho thấy việc vi phạm luật pháp quốc tế cũng như tính bất chấp của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Điều quan trọng là nó phản ánh một xu hướng leo thang của việc đàn áp người bất đồng chính kiến xuyên quốc gia. Ông Lê Thường, một quân nhân xuất ngũ hiện tại đang tị nạn chính trị ở Thái Lan từ năm 2018, bày tỏ với AFA rằng không riêng bản thân tôi mà tất cả những người tị nạn ở Thái Lan hiện giờ đang có tâm lý rất hoang mang, sợ hãi liên quan đến việc ông Thái Văn Đường bị bắt cóc. Hình ảnh nhóm người Việt tị nạn tại Thái Lan biểu tình trước văn phòng UNHCR. Ông Lê Thương đại diện cho người tị nạn trao thỉnh nguyện thư có hơn 300 chữ ký của người tị nạn cho văn phòng UNHCR. Thỉnh nguyện thư này cũng gửi cho các chính phủ, quốc gia dân chủ, các tổ chức nhân quyền khẳng định thông tin ông Thái xâm nhập Việt Nam từ Lào là bịa đặt và đó là cách thức nhà nước Việt Nam hợp thức hóa vụ bắt cóc ông ở Thái Lan, AFA cho hay. Có ba yêu cầu được đưa ra trong thư ngõ bao gồm kêu gọi điều tra về vụ bắt cóc nhà báo Thái Văn Đường, vấn đề về bắt cóc các nhà hoạt động cần được thông tin rộng rãi để người dân Việt Nam được biết và lên án thực hiện các biện pháp bảo vệ người Việt tị nạn ở Thái Lan một cách hiệu quả hơn, tránh tái diễn các vụ bắt cóc trong tương lai. Nhanh chóng thực hiện việc tái định cư cho những người Việt tị nạn đã được UNHCR cấp quy chế để người tị nạn đến một quốc gia an toàn hơn Thái Lan. Hình ảnh Đường Văn Thái, một người tị nạn tại Thái bị bắt cóc dẫn giải về Việt Nam. Blogger Thái Văn Đường tên thật là Đường Văn Thái mất tích vào chiều tối 13 tháng 4 khi đang tị nạn chính trị tại Thái Lan. Tuy nhiên, công an Hà Tĩnh sau đó thông báo đã bắt giữ ông vào chiều ngày 14 tháng 4 khi ông Thái xâm nhập trái phép vào Việt Nam. Bạn bè nghi ngờ ông bị mật vụ Việt Nam bắt và dẫn giải về, AFA cho biết. Tuy phải đối mặt với đàn áp xuyên biên giới ngày càng gia tăng của Bộ máy An ninh Việt Nam, và sự bắt giữ của cảnh sát Thái Lan, người tị nạn Việt Nam nhận được sự giúp đỡ rất ít ỏi của UNHCR. UNHCR chỉ khuyến cáo người tị nạn sống lặng lẽ và chuyển nhà khi có dấu hiệu mất an ninh. Mỗi khi gặp sự đe dọa, người tị nạn gọi điện thoại cho văn phòng của cơ quan này nhưng rất ít khi có người nhấc máy. AFA dẫn lời của bà Grace Bùi, một người hoạt động nhân quyền độc lập, người Mỹ gốc Việt ở Bangkok, Hiện có khoảng 1.500 người tị nạn đến từ Việt Nam đang sống ở nhiều tỉnh và thành phố của Thái Lan. Bên cạnh đó, AFA cho biết từ ngày 18 tháng 4, Ủy ban bảo vệ ký giả CBJ ra thông cáo báo chí kêu gọi Hà Nội trả tự do cho ông Đường Văn Thái và chấm dứt mọi nỗ lực sách nhiễu và bắt giữ người lưu vong. CBJ cũng dẫn lại trường hợp của blogger Trương Duy Nhất bị bắt cóc về Hà Nội sau khi đã đăng ký nộp hồ sơ xin quy chế tị nạn chính trị tại Thái Lan.